No.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 cùng chư vị vong linh cư ngụ tại khu vực chùa Ba Vàng. Các chúng trong cõi tâm linh đã được chư Tăng Ni Phật tử bà con nhân dân đã bật thỉnh về chương trình tu tập này, được vân tập về đây. Nương Đức chúng Tăng nghe Kinh Thính Pháp, giác ngộ tu hành, khởi tâm hoan hỷ, ủng hộ cho Pháp hội đàn tràng được trang nghiêm thanh tịnh.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 đò mê kinh lễ à, sĩ tam đàn lễ bốn chín năm thuyết pháp độ sinh bi tâm vô lượng thương khắp muôn loài chuyển mê khai ngộ nhân thiên vô số đắc đạo niết bàn nam mô phật bốn chữ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 Chí tâm đàn lễ lời vàng dĩ giáo như lai diệt độ các thầy xá môn cùng hàng Phật tử nương nơi chân lý chân pháp tư đế là ngọn đèn sáng soi đường giác ngộ thực hành tứ niệm mà xưa nam mô phật à, bổn à, sư Chí tâm đàn lễ lời vàng dĩ giáo như lai diệt độ các thầy sa môn cùng hàng Phật tử Nương bắt chánh đạo con đường tám ngần dần dắt chúng sinh đến bờ dài à, thoát Nam mô Phật bốn sư Chí tâm đàn lễ lời vàng dĩ giáo như lai diệt độ Các thầy xã môn cùng hàng Phật tử Lấy giới làm thầy, chân pháp làm đèn Thắp đuốc tinh tấn tự mình vượt thoát Biển khổ sống mê đến bờ niết bàn Nam Mô Phật Bồ Tát thích ca trí tâm đần lễ tám mươi tuổi mà đêm rằm tháng hai xa la song thọ thì hiền niết bàn lời vàng di giáo con đường thoát khổ nam mô phật na sư thích ca mâu Sĩ Tam đền lễ tám mươi tuổi màn Đêm dầm tháng ai xa lá sông thọ thì hiền niết bàn Ngọc cốt xá lời làm đài phước điền liễu bố nhân thiên Nam mô Phật Bổn Sư pháp phật số mồ sáng gì hơn nơi sấm gói để tụng à, sám tưởng niệm Phật Thích Ca Niết Bàn. pháp vương chấn nhiếp ma quân chư thiên nhân loại ca mừng à, từ nay giáo pháp lòng ngạc nhiên màu da phật khiến y trần tối ánh linh quang sáng trói lạ thường thế tôn bi mẫn nói rằng màu da tôi sắc ai lần mà thôi bốn vào lúc như tay đại ngộ hay là khi diệt đổ mãn phần đêm nay thời khắc đã gần ngà như lai đại bác niết bàn vô sanh ngài ở nan khóc tan bi lụy bậc thường nhân vô tí còn đâu vầng dương phụt tắt trên đầu trời cao sung đổ địa cầu chuyện thượng đức thế tôn từ bi chỉ dạy tự sinh định luật vô thường khởi sinh duyên hợp có đường duyên tan pháp và luật khuôn vàng chân lý chính là thầy ý chí từ nay nghĩa văn giảng dạy đủ đầy tứ phân giải thoát giấy não phiền trong tăng chúng ai cần thỉnh giáo những tội nghi lý đạo trong lòng nếu ra để được thế tôn chỉ bày đã đến lúc như lai diệt đổ mong các thầy sáng tỏ tuệ tu ba lần cẩn rộng bi thiền giây phút cuối ngài khuyên đệ tử phải hiểu thông việc lớn tự sinh ngày đêm tu niệm tinh cần đấng pháp vương tận thiên xuân nhập thế tốt niết bàn theo thế thức chuyển luân đại đế lễ trà tỷ thánh thế phật đà hư không từng đợt thiên hoa sau cánh chân động thiên nhân lễ nhòa bất diệt ngàn gió giang người đại trưởng phu bốn đời giao hẳn đức thế tôn hiền thánh ai bị vầng trăng viên mãn trí bi xuân phạm bốn thuở sử ghi lời vàng xuống đệ tử bốn hàng hiếu hồng đỗ tâm hương tụng đồng sự ngài lời xưa vong đến hôm nay nguyện nói theo bậc đại hùng vô danh chúng con một giá chi thành à, cúi đầu đảnh lễ cha lành thích ca nam mô bổn sư thích ca mâu đại chúng an tọa tụng kinh. Kinh trời người cúng dường lễ trà tỳ báo thân như lai như vậy tôi nghe bấy giờ nhằm ngày năm tháng hai khi Đức Phật nhằm niết bàn trời người xả tỷ đối với đức như lai ngài a nan thuận lại lời phật nên theo pháp tăng chuyển luân thánh vương tất cả nhân dân buồn khóc rơi lệ trở vào trong thành làm kiếm quan dùng thân bảo trang nghiêm cùng lo trăm ngàn bức bạch điểm vô giá vô số bông đầu lá nghiêng mềm nhuyễn vô số xiên đàn trầm thủy hòa hương hương thủy hương đế phang lòng hoa hương vân vân sắm sửa sông cùng nhau đến trước phật rơi lễ nghẹn ngào mà dâng lên cúng dường niệm tốt che tay đỡ hiếu tai vào trong kiếm quan đổ đầy dầu thơm nắp kiếm quan liền đóng kín lại nhân dân trong thành câu thí na vì tham phước lành không muốn cho đại chúng trời người khiêm kiếm quan của phật họ sai bốn đại lực sĩ thỉnh kim quang của Phật vào trong thành để cúng dường bốn đại lực sĩ này vẫn dùng hết sức mình mà vẫn không động được kim quang trong tánh lại sai tam đại lực sĩ rồi đến mười sáu đại lực sĩ nhưng vẫn không khiêng đôi ngài ai đấu lâu đà thông thả bảo các lực sĩ giáng dầu cho tất cả nhân dân trong thành cũng không khiến nổi kim quan uổng là các ông các ông phải thỉnh đại chúng cùng chữ thiên trợ lực các ông mới khiêng kim quan vào thành được lúc đó thiên đế thiên cầm lòng thân bao lớn cùng vô số hoa hương vang lòng các thứ âm nhạc không long rơi lệ ở giữa hư không gian che cúng dường kim quan của Phật lục dụng thiên cùng sắc giới thiên cùng đồng cúng dường kim quan như đệ thích đức đại bi của thế tôn muốn cho thế gian được tâm bình đẳng đồng được phước kim quan liền từ rừng ta trôi người vì không được khiến kiếp quán nên từ cảm thương cao không chữ thiên đêm hoa hương châu ngọc dài trướng kim quang vận vũ quanh kim quang đồng than thở sướng to rằng khổ thay khổ tay chúng ta vô phương chẳng đặng khiến kim quan lúc đó kim quan của phật bay trên hư không từ rừng ta la bay chậm chậm vào cửa tây thành câu thi na tất cả nhân dân đại chúng trời người bồ tát thánh văn hoàng đi dưới đất hoàng đi trên hư không theo sau kim quang buồn không than thở nghẹn ngào rơi lệ thành mỗi phía rộng bốn mươi tám do tuần kim quan của Phật bay chậm chậm trên hư không vọng ra nữa ông huyền nhiều vào cửa nam rồi vẫn bay trong trong trên hư không mà ra cửa bằng lại ta yêu bao cửa tay bay nhiễu đủ ba vòng như vậy kim quan bay chậm chậm trên hư không vào cửa tây rồi ra cửa đông tá nhiễu vào cửa bắc lại ra cửa nam yêu nhiễu trở lại vào cửa tây bay như vậy đủ bốn vòng lúc kim quan của phật bay vào thành vô số đại chúng mang vô số gỗ thơm chiên đàn sầm thủy tất cả hướng bao cùng vô số vang long hướng hoa suối ngọc đến chỗ xa tỳ tứ thiên vương cùng chữ thiên cùng đem những thứ hương thường diệu cõi trời đến chỗ trà tỳ chữ thiên cõi trời đau chư thiên cõi trời tha hoa cũng đều đem vô số thứ hương thượng diệu gọi trời và phát lòng hóa hương suối ngao gấp bôi trời tứ thiên vương đến chỗ xà thì chư thiên cõi sắc cõi vô sắc chỉ đem hương hoa đến chỗ trà thì ngài a nâu lâu đà lê chẳng xiết buồn thương khắc gỗ thơm chiên đàn trầm tùy cõi trời đủ gió ngàn cây đêm đến chỗ xa tì lùng đưa thế tôn mời thánh đạo bờ phía bắc sóng hàng mọc lên một cây chiên đàn lớn như bánh xe cao với cây thương đếm hương của cây này đến cúng dường Phật giờ phân niết bàn cây chiến đàng này liền chết nhân lá khô rụng thọ thần này cũng chết ấy chín đàn đã chết khô này đến chỗ cha tỳ để cúng dường nơi ấy là chỗ cha tỳ của tam thế chư phật nơi đây có vô lượng tam bao của chư phật quá khứ nơi đây là chỗ đất kim cang cứng chắc lúc đó kim quan của phật bay sầm sầm trên không hiểu nhiều tà nhiều bấy quanh thành có thi na đủ bấy vòng rồi từ từ à xuống trên giường thất bảo trong thời gian đó trải qua bảy ngày nhân dân đại chúng trời người thánh văn bồ tát cầm phát lòng trọn bảy ngày do thần lực của Phật tất cả đại chúng đều không đối khá không một ai nghĩ đến ăn uống chỉ thành tâm cung kính bên luyến đức như lai vì đã đủ bảy ngày sắp đêm như lai ra khỏi kim quan đại chúng kêu không chân đồng thế giới dung bệnh điệp biển nhuyễn chế tay cung kính phò thân kiếm cát bất hoại đủ ba mươi hai tướng tô tám mươi vẻ đẹp của như lai an lạnh ra khỏi kim quan để trên dương thất bảo đài chúng cam thêm buồn tương than không đêm hương hoa thổi âm nhà cũng dừa như lai từ đầu đến chân cũng rửa kim quan trong ngoài sạch sẽ tâm giữa thân như lai xong đài chúng lại đem vô số hương hoa phang lòng buồn thương khóc lóc cùng dường như lai dùng vô số bông đâu la biên biển mạng bao bọc thân kim cang của như lai từ đầu đến chân rồi lấy bánh điệp vô giá tuần từ quân ngoài bóng đầu lá miên đủ một ngàn bước đại chung lại không than cũng dường rồi lấy bánh điệp che tay cung kính phò thân như lai vào trong kim quan đố đầy dầu thơm nắp kim quan liền đóng kín lại đại chung lai muôn dừa kiếm quan sau đó đại chúng chân gỗ thơm chiến đàn trầm thủy thành lầu hương lớn bốn phía treo răng những lồng báu phan đè chuối ngọc giấy vàng mùi gỗ thơm bay tỏa khắp thành sau khi dân hóa hương trói ông nhạc thương khóc cũng dường đại chúng chơi người dùng bạch tìm che tay cung kính khiên kim quan để lên lầu hương đại chúng lại tháng không nhiều người ngất xỉu nghi tình lại đồng kêu gian khổ thấy khổ thấy nào ngờ cuối cùng không chỗ nương cày tháng sông nghẹn ngào rơi lệ lại dài hương hoa treo phán lòng rồi âm nhạc cũng dường như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 của chư Phật chư Bồ Tát của chư Phật chư Bồ Tát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 cũng như toàn thể gia quyến đều được nương công đức này mà phúc lành tăng trưởng các sự kiết tường. Đời nào kiếp nào sinh ra nơi đâu cũng được gặp bậc minh sư thiện hiểu tri thức, kết duyên với tam bảo phát tâm bồ đề, cầu vô thường đào. Chúng con lại nguyện chế thảy chư hộ pháp chư thiên chư thần cùng các chúng quỷ thần về trong đàn tràng được nương công đức này sớm được pháp của Phật luôn tinh tấn Bồ đề cầu đạo vô thường bảo hộ chết thảy chúng sinh biết bỏ ác làm lành tu theo chính đạo hồi hướng cho các chúng trong cõi tâm linh đã được bạch về trong chương trình tu tập được nương công đức này mà tiêu trừ nghiệp chướng tăng trưởng phước lành được nương tựa về nơi chính pháp tu hành mà sớm được giải thoát chúng con lại xin hồi hướng cho thời tiết tại khu vực Chùa Ba Vàng từ ngày mùng 10 đến ngày 15 tháng 2 năm Quý Mão vào các thời điểm trước, trong và sau các chương trình sinh nhật câu lạc bộ Cúc Vàng, sinh nhật sư phụ, lễ cúng dường xá lợi được thuận hợp, không nắng to, không mưa để cho mọi người được sức khỏe, nhân dân và Phật tử tham dự trực tiếp cũng như trực tuyến được hoan hỷ, tín tâm với tam bảo tăng trưởng khi thấy được sự linh thiêng của các buổi lễ trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Phổ nguyện nước nhà có phúc dân tộc trung kiên, trí đức tròn đầy nhân tâm an lạc. Khắp nguyện phước ban tất cả đức độ quần sinh, Phật Pháp thịnh hương tam đồ dứt sạch,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 xa người nguyện các tội trước thấy tiêu trừ đời đời thường ngày bồ tát đạo nguyện đến công đức tu hành đại á trang giải mười phương khắp tất cả hết thầy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi Quý á ý á phật ơi á nguyện á cho